Vâng, xin chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và hiện tại tôi đang chuyên tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống marketing cho các bot kinh doanh online Và ngày hôm nay tôi muốn làm một cái video này để tôi chia sẻ với bạn một cái quy trình 4 bước để các bạn có thể đào tạo đội nhóm của bạn hiệu quả nhất để đội nhóm của bạn họ sẽ à, ham học, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ áp dụng theo cái điều mà bạn chia sẻ Có rất là nhiều bot họ chia sẻ với tôi đó là họ đào tạo hệ thống của họ nhưng hệ thống của họ không hành động hệ thống của họ không làm và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn cái quy trình làm sao để bạn đào tạo cho đại lý của bạn họ sẽ rất hào hứng họ sẽ hành động theo tất cả cái kiến thức mà bạn đào tạo bao số bạn muốn biết được cái quy trình này ạ đó và nếu như bạn làm thiếu một bước nào trong quy trình mà tôi đào tạo cho bạn sắp tới đây thì bạn cũng sẽ khó để mà để mà đào tạo cho đại lý của bạn được hiệu quả và cái quy trình này nó sẽ có 4 bước và bước thứ nhất là bước các bạn cần phải nói ra nói ra xem là đại lý của bạn họ cần phải làm gì đó khi mà các bạn có các quy trình có các chiến lược về bán hàng về bán lẻ về tuyển sỉ rồi thì bước 1 các bạn cần phải nói ra nói đào tạo livestream, tổ chức các buổi học offline, coaching Tức là mình sẽ nói, mình sẽ đứng quay video, mình sẽ chia sẻ với mọi người Ở cấp độ là nói Cấp độ là theo show try do Tức là đầu tiên là nói Nói thì là mọi người sẽ nghe, mọi người sẽ gật gù, mọi người sẽ ok ok Nhưng mà mọi người làm rất là ít Đó, bởi vì khi mà nói thì mọi người cũng chẳng hình dung ra được nhiều Bước thứ hai Khi mà bạn nói rồi thì bạn cần phải làm một cái việc là bạn sâu bạn sâu ra tức là bạn cho họ xem là bạn đã làm như thế nào ví dụ bạn đào tạo họ về tối ưu hóa trang cá nhân chẳng hạn thì bạn phải vào bạn quay lại cái trang cá nhân của bạn bạn cho họ xem cái trang cá nhân của bạn như nào bạn đào tạo cách chốt sale bạn hãy cho đại lý của bạn xem là bạn đã chốt sale như nào bạn đào tạo một cái quy trình về uh, tổ chức một cái lớp học cộng đồng thì bạn phải là người tổ chức một cái lớp học cộng đồng đó bạn sâu ra cho họ xem là bạn đã làm như nào rồi chứ mình không phải là chỉ nói mình không phải chỉ là là nói à, lý thuyết bạn không thể nào mà mà kêu gọi đại lý của bạn livestream bán hàng đi livestream bán hàng đi làm video marketing đi mà bạn không làm được họ chỉ làm khi mà họ nhìn thấy bạn làm họ chỉ mô phỏng bạn đó và đấy là cách để mà bạn hiểu vì sao mà mình livestream mình đào tạo rất nhiều mà đại lý của mình họ lại không hành động bởi vì bạn chưa hành động bạn chưa làm họ chưa nhìn thấy bạn làm và bạn sâu ra cho họ thấy là tôi đã làm như này tôi đã làm như thế kia thì họ sẽ tin tưởng và họ sẽ làm cao hơn và ở cấp độ này thì sẽ có khoảng 50% số người trong hệ thống của bạn sẽ làm theo bạn và bây giờ chuyển sang cấp độ cao hơn bước thứ ba đó chính là bạn phải gọi là try bước try là bước bạn sẽ đồng hành cùng họ bạn sẽ cho họ làm thử bạn sẽ làm cùng họ và giống như là khi mà bạn ờ, sẽ đứng ngoài bạn quan sát họ khi mà họ nhìn thấy bạn làm rồi họ sẽ làm nhưng bạn hãy luôn luôn ở bên cạnh họ bạn luôn bên cạnh họ bạn quan sát họ bạn đồng hành cùng họ và họ làm sai bước nào thì bạn sẽ sẽ hướng dẫn họ làm lại bước đó bạn chỉ cho họ là chỗ này em làm chưa đúng và em làm lại đó ví dụ như là khi có những bot tôi tư vấn họ tổ chức cái lớp học cộng đồng chẳng hạn và họ ờ, và họ cho những cái người thủ lĩnh của họ được được đào tạo cùng họ được làm thử cùng họ và sau đó thì những người thủ lĩnh đó họ đã biết cách và họ về họ làm rất là mãnh liệt đấy là bước try là bước cho họ làm thử và mình ở đằng sau mình hỗ trợ họ gặp khó khăn gì thì mình hỗ trợ họ và bước thứ tư đó chính là bước đu Tức là mình cho họ làm thực tế Mình vứt họ làm thực tế Khi mà mình nói cho họ cần phải làm những cái điều gì rồi Mình sâu ra cho họ là tôi đã làm như thế này này Tôi đã làm như thế kia này Mình đồng hành cùng họ Mình hỗ trợ đằng sau họ gặp Họ gặp sai sót gì thì mình chỉ ra ngay cho họ Thì lúc đấy họ có thể tự làm rồi Và lúc đấy mình mới cho họ ra ngoài kia để họ tự làm Mọi người hình dung ra không ạ? Cho nên là vì sao mà có rất là nhiều bot livestream đào tạo lia lịa Livestream đào tạo liên tục Nhưng mà đại lý cũng không làm theo bởi vì là các bạn mới chỉ làm bước một là bước nói thôi Nói thì ai mà chả nói được Cho nên là các bạn cần phải làm thêm là bước sâu ra cho họ thấy Là tôi đã làm như này, tôi đã làm như thế kia Và ngoài ra cần phải đồng hành cùng bên cạnh họ Họ gặp sai sót gì họ quay trở lại họ hỏi bạn Tiếp nữa đó là để họ tự làm thì khi đó cả hệ thống của bạn sẽ làm theo bạn làm theo những điều mà bạn đào tạo và nếu như bạn áp dụng theo đúng cái quy trình theo Soul trai đu đó quy trình đào tạo theo Soul trai đu này thì chắc chắn hệ thống của bạn sẽ làm việc rất là điên cuồng và mọi người sẽ rất là năng lượng tất cả các ý tưởng tất cả chiến lược mà bạn đào tạo ra thì mọi người sẽ đều đưa vào thực tế và người quan trọng nhất chính là bạn bạn phải là người làm đầu tiên bạn là phải là người thực hiện nó đầu tiên để bạn kiểm tra xem là có những khó khăn gì trong quá trình thực hiện có những cái vấp ngã gì trong quá trình thực hiện để bạn chia sẻ lại cho mọi người để mọi người không cần phải mất quá nhiều mất mát mất quá nhiều vấp ngã khi mà mọi người làm và bạn sâu ra cho mọi người cái kết quả mà bạn đã đạt được thì khi đó mọi người sẽ tin bạn và mọi người sẽ làm theo bạn và đây chính là quy trình đào tạo mà bất kỳ một boss nào cũng cần phải thực hiện theo để mà đại lý của mình họ tôn sùng mình để lại những mình họ lắng nghe mình và cảm ơn bạn đã xem video này xin chào và hẹn gặp lại và hãy đăng ký kênh youtube của hải ạ để mà các bạn sẽ cập nhật những cái video mới nhất của hải bởi vì những cái điều mà hải chia sẻ nó sẽ thường mang tính cập nhật và mang tính xu hướng để giúp các bạn có thể đột phá trong kinh doanh xin chào